Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Nam ơi Và ở video này thì à, Khải sẽ bán ngọc bội Nam ơi Nói chung thì à, ngọc bội tầm này thì sau khoảng hơn một tuần rau thì à, cũng có khá nhiều anh em trả giá Nhưng mà thực sự là những cái món đồ như thế này thực sự cũng khá đẹp anh em à Mà trả giá thì thực sự là nhiều anh em trả giá thấp quá là Khải không bán Và ở ngày video lần này thì Khải bán cái ngọc bội này với giá 3 triệu nha nào Đó rồi ok Và sau khi uh, hôm trước Khải có đăng bài lên thì ai úp sâu sẽ tặng 3 kim thì à, Khá cũng đã tìm ra người à, được thưởng ba kim Đó là Đây nè, bài viết cũng Khá là ngày 6 tháng 1 này Cho đến bây giờ là cũng ờ, hơn 10 ngày rồi, hơn 10 ngày rồi Lúc mà mở cái ngọc bội này hơn 10 ngày rồi Đây, ngọc bội đây Thì ờ, Khải ra với giá là 70 kim Nhưng mà giờ tính ra thì Khải bán được ờ, hơn 3 triệu Tầm 3 triệu là còn 45 kim nè Mà cả chỉ được 45 chục thôi, bán 45 Rồi, cho anh em thiện chí và người may mắn trúng ba kim đó là trung hiếu nha Trung Hiếu inbox khả nhận ba kim nha Ê, không comment được Inbox Ê, không comment được ta là tại vì khai khai đóng cái bình luận lúc nãy à. comment được inbox nhận ba kim nhé bán ngọc bội rồi ok đây bây giờ thì vào màn hình ờ, chúng ta sẽ dịch cho ờ, cầu thủ này đó biết là gì tên gì đây buồn <coughs> ok <coughs> bang is e ok đúng ạ à, chưa đúng ạ à, chưa nè thảo bu bang is e trưởng lão đó nói chung là đồ đạc mà anh em thì ờ, được giá thì mình bán thực sự là rất rất nhiều người trả giá này nọ mình thực sự nhiều anh em trả hai ba chục kim thực sự nó quá rẻ so với cái server nữa nên là lần này thì bán được ờ, với giá 45 kim và donate cho người anh em 3 kim thì khải còn tầm 42 kim ok xong nha rồi cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên để lại cho khảo like share ủng hộ cho anh em ơi rồi đã bay được ngọc bội anh em và hiện tại bây giờ khải tiếp tục bán một dây chuyền hợp kim với giá uh, ờ, 35 kim kháng cả 14 như năm kháng cả 14 kháng độc 12 và anh em nào mà có theo dõi video này thì nếu cảm giác ờ, thích ờ, cái dây chuyền này thì liên hệ khải uh, qua số điện thoại zalo 0971 728071 trên video luôn nha anh em và dây chuyền này hiện tại khải đang ra bán với giá 35 kim anh em nào cần thì cứ liên hệ nha anh em nói chung là mua bán mà anh em thiệt chất tâm huyết chơi thì cứ inbox mặc cả nhiệt tình đó được thì bán cũng được thì thôi anh em vấn đề đâu buôn bán mà thuận mua vừa bán thôi chứ đâu thể nào mà mình đưa ra một cái giá mà mình bán đúng giá nó được thực sự là không có nữa mà à, đâu rồi ôi cái dây chuyền thì mới đỡ đâu người ta ui để coi như đã bật lên lại coi what the hell hồi nãy mình uh, có rao sẵn mặc định dây chuyền rồi ta còn chỗ này rao lại rao ok anh em và khả sẽ rao lại cái bán của tôi